ngoài của bếp đây thì những lối lưới phía sau và bên dưới thì bên cửa hàng cũng vương bọc lưới che chắn này rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta đó là các bạn có thể yên tâm mình không cái đấy khi mà các bạn mua dưới cửa hàng của chúng tôi thì bếp được thiết kế đây bếp có sẵn bếp nướng rất là tiện lợi các bạn có thể vệ ờ, sinh chùi rửa cũng như là sử dụng thì các bạn chỉ việc kéo ra như thế này và đặt thực phẩm mà các bạn sắp lát mỏng á lên bên trên đây là chúng ta cho vào bên trong và công tắc để nướng thôi nó rất là tiện lợi các bạn không phải mất thời gian và công sức để đốt lửa than thì bên trong á, nướng á, các bạn sẽ có mâm và biển bằng inox đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem <clears throat> đó là tính năng khóa ra khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng với hai bếp nấu đây và một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bận nhỏ cả ba ngọn lửa lại để có thể dễ thổi để ờ, thao tác tính năng là khóa ra khi mà tắt lửa cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á ở phía sau nó sẽ, nó sẽ nó sẽ có một cái que cảm biến đây đây là que cảm biến tự động phá ra chống rò rỉ thì khoảng từ 5 đến 7 giây á khi mà lửa tắt á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 nếu như mà các bạn mà có lỡ sử dụng bếp mà, mà, tắt lửa rồi mà các bạn quên quên khóa ga đó thì cái quay cảm biến đó sau năm sau năm bảy giây đó, khi mà lửa tắt đó, thì nó sẽ nhận tín hiệu đó, thì nó cũng nó cũng sẽ tự động khóa ga lại nên rất là an toàn sẽ không sợ bị rò rỉ ga không sợ bị ờ, phòng chống cháy nổ <coughs> đây cái hai biến điều đó tự động giảm ngọn lửa lại khi mà đạt cái nhiệt độ cao đây đây nhiệt độ bên trái là 320 đây nhiệt độ bên phải của tôi là ba trăm rưỡi thì tùy vào vị trí nhiệt độ sẽ khác nhau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 thì nếu mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua con pin từ cửa hàng chúng tôi đây các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V như thế này đây là cục nguồn 3V đây thì với cục nguồn này á, các bạn có thể ghim vào điện và ghim vào bếp để sử dụng trực tiếp mà không cần đến pin đây sẽ ghim ổ điện đây ở bên hông bếp á tôi làm sẵn một cái đầu chờ để các bạn có thể ghim cục nguồn vào đây đây tôi sẽ ghim như thế này và lấy pin ra bên ngoài đây bếp sử dụng nguồn 3V cộng vẫn bình thường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 thì bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường đây thì khi mà các bạn đi bên trong á thì mà bạn sử dụng sử dụng ờ, hẹn cắm hẹn giờ đây thì khi hết thời gian á, thì bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện á, được tiếp vào bên trong bếp các bạn nhớ lưu ý cái điều này thì khi các bạn mua con bếp này đây á, các bạn sẽ được tặng kèm một cặp pin đi kèm bếp như thế này đây thì cặp pin này á, là để đó là pin dự phòng để các bạn có thể dự phòng sử dụng cho những cái trường hợp chẳng hạn như là bị cúp điện hoặc là mất điện á thì các bạn không thể dùng vào ổ khi có riêng nguồn nguồn bao để sử dụng đây thì các bạn lấy lấy cái pin này ra để cho vào sử dụng <clears throat> thì đối với biến nhiệt này thì chúng ta sẽ có một loại van sử dụng phù hợp với nó đó chính là dòng van 50 lút 35 s này thì cái dòng van này nó sẽ tiết lưu lượng ra ổn định hơn những loại van khác thì bên cửa hàng chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng với giá là 130 000 ngàn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 đây bếp đã tự động khóa ra sau thời gian hẹn giờ ra đó hẹn giờ đây đây bếp đã khóa ra công tắc tự động mở luôn rồi thì cuối cùng ở đây á chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào độ khô các bạn sẽ ấn ngồi giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây phim sẽ hiển thị như thế này các bạn chú vào tính năng như ban nãy tôi đã nói á, ở quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động thoát ra nên là khi các bạn rang hoặc là xào những món ăn mà các bạn cần những nhiệt độ cao á thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng này thì khi bạn các bạn kích hoạt tính năng này á thì ở quay cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ 250 lên đến 300 thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái mà không sợ gì bị bị kìm hãm lại đây là tính năng rang xào đậu khô <coughs> rẻ hơn khuyến mại có hệ thống phân phối bếp ga ở trên toàn quốc thì quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh thành